tiền Tất cả cũng chỉ là vì tiền Có tiền mới có được hạnh phúc hay sao Nói chung đó là tài sản gì đó Xin thưa với anh chị, gia đình tôi không thiếu Mà tôi đang cần cái gì? Tôi đang cần một người đàn ông Đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ thay mặt tôi nắm tay nó dẫn nó đi suốt cuộc đời còn lại của nó chứ tôi không cần tài sản của các anh chị bài học lớn nhất của em ấy đừng bao giờ giao cuộc sống của mình cho người khác trong tất cả mọi việc kể cả từ tình cảm đến công việc trong tất cả mọi thứ mình phải là một người cuối cùng ra quyết định và dù đúng dù sai dù là quyết định sai đi chăng nữa thì đó cũng phải là quyết định của mình con gái tôi nó cần hạnh phúc Chứ nó không cần một thằng tay trắng như cậu Muốn có hạnh phúc Thì phải có tiền Mà có tiền Thì mới làm phiền người khác được Từ giờ cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa Mai tôi cho nó cưới rồi Vì ngày hôm nay em cưới rồi Em và bạn nam này đã quen nhau à, hơn 2 năm Trong lúc đang quen nhau ấy thì bạn ấy uh, có nói với em là bạn ấy muốn uh, quay lại với người yêu cũ Khi mà em nghe được cái lý do mà bạn ấy muốn quay lại với người yêu cũ thì em lại càng sốc hơn Bạn ấy nói là um, tự nhiên anh thấy người yêu cũ anh ngon hơn trước nhiều quá. Anh thấy tiếc quá Em nghe câu ấy xong em em đứng hình luôn, em không biết làm gì hết Anh còn nhớ không? những lúc anh không có tiền những lúc mà anh nghèo khổ ai là người ở bên cạnh anh để rồi bây giờ anh đầy đủ hơn anh sung sướng hơn và anh lại chọn người khác học cái gì á thì cái mục đích cuối cùng của con á cũng chỉ để kiếm tiền à người giỏi á thì kiếm tiền bằng cái đầu còn người ngu á Thì phải chịu lao động bằng chân tay thôi Đàn ông á Đàn ông Đàn ông có tiền á Mua gái luôn 90 trăm là nó dính khi mà bắt đầu có mối quan hệ có thể là khi mà cái chân thành của mình nó nhiều quá thì người phụ nữ người ta cũng đón nhận nhưng để duy trì mối quan hệ đó và để vun đắp cho cái mối quan hệ đó thì không có tiền không có tiền mà vun đắp được hết ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đứa đó vì cuộc đời quá ngắn Mình không nên bỏ lỡ những thứ mà mình yêu thích Cũng giống như Đừng đau khổ mãi Vì những điều không thể thay đổi được Bạn là người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi Tôi muốn đãi bạn ăn nhiều thứ lắm Nhưng mà tôi xin lỗi bạn Tôi không có đủ điều kiện để lo cho bạn Bạn đừng giận tôi nha quả trên đời này nếu như một mình thực sự mình cố gắng dù người nó có làm sai gì mình chăng nữa nhưng mà mình vẫn mình vẫn sống đúng thì nhất định mình nó thay đổi hoặc nếu như trường hợp xấu nhất là người đó là mình không thành mình vẫn sẽ gặp một người tốt hơn tại vì mình đã sống tốt thì nhất định mình sẽ gặp một người tốt phụ nữ có thể chọn một người đàn ông trắng tay không có gì cả nhưng không thể yêu một người không có thời gian cho mình